là nét quá mình hoặc là mình quá bị lồn với mình kiểu bị hơi giải chân <laughs> đấy em cũng này khá là nhiều điểm tương đồng với em bạn cũng thích nấu ăn và nấu ăn khá là ok thì em cũng nấu ăn khá là ok ạ em hơi tự tin quá nhưng mà em cũng tìm người người em thấy mình cũng dễ thương xinh đẹp mà phải chăng đây là một tình xa của mình bạn bận nhiều thứ quá rồi bạn có thời gian để bạn dành cho gia đình hay không và dành cho người yêu của mình hay không hơi xấu hổ là sao bộ ai đó chị ôi một cô gái đẹp năng động Đúng dễ thương tự tin gì mà chưa có bồ em cũng bất ngờ cũng bất ngờ không em bất ngờ đấy chín mươi tám phần trăm là nữ theo dõi em và thích em nên cảm thấy rằng là mình không phải là ngu các bạn nam em năm nay lấy chồng lắm em ờ, sẵn sàng tinh thần để lấy chồng từ năm 19 tuổi rồi nhưng mà không có ai em muốn ờ, một bạn nam ờ, là đàn ông mà còn sống ạ ông chính ra đẹp ổng từ trước đến giờ ghi hình là mấy ổng ngồi chỉnh tóc không từ đầu giờ đến giờ đó đó là trời vận động viên gì mà ngộ vậy đại ca được cũng đẹp thì mình cũng vậy chứ. được rồi được rồi bớt đi em ơi đi ra anh muốn đồ mỡ cái gì mặc thế? không bảo là hội tốt nhất là cao trên mét bảy Quý vị khán giả ơi, mọi người hãy tham gia ngay vào community ghép đôi thần tốc trên Viper để tham gia hai mini game và dự đoán với giá trị giải thưởng lên đến 10 triệu đồng mỗi tuần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 có đồng ý hẹn hò với nhau hay không và có bao nhiêu người trả lời giống như đáp án bình chọn của bạn năm khán giả có lựa chọn chính xác và dự đoán được số người uh, trùng đáp án với mình gần đúng nhất sẽ được có cơ hội nhận một giải nhất trị giá 2 triệu đồng tiền mặt sẽ được chuyển khoản trực tiếp từ ban tổ chức và bốn giải khuyến khích mỗi giải cũng là một thẻ cào điện thoại trị giá 500.000 đồng quý vị khán giả hãy nhanh chóng vào ngay community để bình chọn nha chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ tối thứ sáu hàng tuần trên YouTube MCV Media